Vào thời cổ đại, khi lịch sử bước vào giai đoạn nhà Chu khởi binh diệt trụ, một cuộc chiến phong thần long trời lở đất đã diễn ra. Hết thảy thần tiên trong toàn cõi tam giới đều bị cuốn vào cuộc giao tranh. Một bên chọn phò tá cơ xương cùng Khương Tử Nha, nhưng nhà Chu kiến lập uy đức. Bên còn lại là những vị thần trời trụ vi ngược. Thạch cơ nương nương chẳng may lầm đường lạc lối, bị tư tâm dẫn động, đến cuối cùng phải nhận kết cục bi thảm hồn phách tiêu tán chi hỏa lòng tráo của thái ức chân nhân. Tuy nhiên, ông trời có đức hiếu sinh đã ban cho Thạch Cơ thêm một cơ hội. Câu chuyện sau đây nói về sự chuyển sinh của Thạch Cơ. Thưa sư phụ, người gọi con đến có điều chi dạy bảo? Ta ở trên núi tỉnh nhìn xem hòa đỏ hoành hành trăm năm qua. Nó sát hại vô số sinh linh, thật đúng là đại ác. Một góc trung nguyên tổn hại nặng nề. Người người chịu độc hại, nhà nhà gặp tai ương. Tà khí dày đặc, âu cũng là biến hóa thiên tường. Ta cũng chỉ biết than thở mà thôi. Nhưng đến nay thì khí số nó đã tận, tai hòa khởi lên ở bốn bề, tân chủ sắp giáng hà, vàng tường canh tân. Cũng là đã đến lúc ta muốn thông qua con mà kể lại câu chuyện này cho thế gian. Cũng là tòa ý nguyện trăm năm của ta, đây gọi là thiên đạo, không có gần hay xa, chỉ có người lương thiện. Con xin làm theo ý của người. Từ rất lâu rất lâu rồi, chủ thánh cùng các chư Phật đạo thần mở hội tại Long Hoa Ngọc Thanh Cung. Thưa chủ thánh, Trung Hoa Thần Châu hôm nay nghiệp trần cuồn cuộn, thói đời một hạ, không biết là gì cớ gì. Màn trước vừa hết, màn sau bắt đầu, nghìn năm trôi qua, Chúng sinh hạ giới đều đã bị đọa xuống địa ngục, bắt đầu đá tầng, phạm vương vô phúc, thiên ma đoạt mệnh, thú đỏ sổ cương, rồng đỏ sắp diệt. Đây là định kiếp, vạn kiếp bất phục trong tam tự chân ngôn của ta, cần phải giải đạo lập pháp rồi. Chủ Thánh xuất hạ cần chuyển động pháp luân bao nhiêu năm? theo như lời hẹn trước sau 20 năm. Chủ thánh lập trưởng càng khôn lần này, ta nguyện tần lượt đi cùng phò trừ, chư Phật chư thiên 72 hiền, hết thảy thánh chúng xin đi trước, đến thời làm đệ tử trợ ngài chính pháp. Đúng, nên đi được rồi, thời gian còn nghìn năm nữa. Chỉ lưu hai tướng quan trương lệnh hai người họ trước tiên tra xét nhân gian hoàn thành thiên mệnh quan trương nghe lệnh xuất hạ phàm trần đảm đương thiên mệnh tuân mệnh chuyện thiện ác bất phân trong thiên hạ thật không đếm xuể. Cuộc sống nhân gian vốn vô thường, con người ở trong đó mà dễ dùng, có gì là lạ. Gành đá trên núi hát nghêu ngao, gành đá dưới núi khóc tang thương. Năm xưa thiêu mình hôm nay tháng Một niềm quên mất giờ vấn vương Chuyện gì đến đã đến Ông và ta còn không mau xuống đó xem Nghiệt chứ Hồn chết nghìn năm Còn ngoan cố à Thạch Nhi không biết hai vị tôn giả tới đây, tội đáng muôn chết, mong hai vị tôn giả khai ân. Ngươi là đồng tử trong núi này, cớ gì phải luống túng như vậy? Thạch Nhi không dám giấu hai vị tôn giả. Sư phụ con là Thạch Cơ Nương Nương, năm xưa khi ân chu tranh bá, người bị hỏa long tráo của Tế Ất Chân Nhân thiêu cho tan hồn phách. Con và sư huynh đem sư phụ chôn ngay tại đây, ngày ngày than khóc cảm động đến nữ oa nương nương nên bà đã hiện thân bảo con và sư huynh dùng nước địa tinh bách thảo của núi này mỗi ngày ba lần tưới khắp thân đá của sư phụ tới khi thân đá mọc rêu trăm năm sau rêu dài ra tụ thành quái thảo mới có hy vọng giữ được thân hồn đến lúc ấy tự có người đến giúp con và sư huynh ngày ngày trông nom không biết đã bao năm bao tháng Gần đây có tiếng ca phát ra từ thân sư phụ chúng con Lại kèm theo tiếng thở gấp Mới biết quý nhân đã sắp đến Hôm nay quả nhiên gặp được hai vị tôn giả Tiểu tử này khá lắm Sư huynh ngươi đâu rồi Mới đây nước trên núi cứ ít dần Nên sư huynh con xuống núi xách nước rồi ạ à. Vậy thì lui ra Để ta đến xem thân đá của sư phụ ngươi Thạch cơ ơi thạch cơ, say mất một niềm, hủy đạo hạnh nghìn năm, hồn chẳng trốn nương thân, buồn lắm tai. Nữ oa nương nương từ bi, hy vọng ngươi bỏ ác theo thiền. Đồng nhi, hãy lui về sau đi. Kẻ nào to gan, dám động tới sư tôn của ta? Sư huynh đừng lỗ mãn, đây là thường tiên chân nhân mà chúng ta thường nhắc tới đó. Không biết thường tiên giá đáo, hành động lỗ mãn, xin lượng thứ. Người đứng lên đi, thạch cơ hồ đồ mà được hai đồ nhi khá lắm. Năm xưa nữ A nương nương tới rồi đi, có dặn hai huynh đệ chúng con trông coi sư thân, lại ban cho cẩm đan Nói đời thường tiên tới nhận thì cẩm nang mới ứng nghiệm xa tăng nghìn năm hiền đông phương rồng đỏ chư hưng có quan trương thạch cơ hồn chết thân còn đó nghìn năm mới ứng nghiệt đảng văn thạch cơ lần này người có cơ hội lấy công chuộc tội rồi Hoa.net kênh thông tin đặc sắc chọn lọc những bài viết bổ ích về văn hóa, truyền thống, tâm linh và bí ẩn cuộc sống. Nhớ like và share Facebook để không bỏ lỡ những video mới nhất bạn nhé!